Ờ, xin chào tất cả anh em nhé Ngày hôm nay công ty ờ, chuyên cung cấp các cái đồ chơi sóc đĩa bịp sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ chơi sóc đĩa cải tiến mới nhất đến cho anh em để em có thể gỡ gạt lại những gì mình đã mất trong cái thời gian vừa qua khi anh em đã đi chơi thì lưu ý có một vài điều tôi ờ, xin nhắc đến cho anh em rằng khi anh em đi chơi ở bộ môn chơi sóc đĩa hay là đi mua đồ thì em có thể biết được giờ trên mạng rất là nhiều cái tình trạng lừa đảo về cái món đồ đồ không chơi được không chuẩn xác nhưng mà họ vẫn có thể bán lá tràn lan trên mạng nên là anh em mua hàng lưu ý phải đến trực tiếp cửa hàng cũng như là lựa chọn cho mình một cái cửa hàng uy tín nhất để anh em mua hàng em nhé với cái kinh nghiệm nhiều năm nhà tôi bán đồ cờ bạc bịp sóc đĩa bịp và tất cả những môn bịp ở trên cái thế giới dân gian Việt Nam này thì anh em nào cần tư vấn hay cần mua những món đồ nào anh em có thể gọi điện hiện trực tiếp cho tôi qua cái số điện thoại được đặt, đặt ở trên góc màn hình anh em nhé <coughs> xin giới thiệu đến anh em Đấy, với cái cải tiến rất là nhiều năm về môn chơi sóc đĩa bịp này thì anh em có thể biết được rằng khi anh em đi chơi là bắt buộc anh em phải lùa trên một trong ba món đồ như là bát đĩa hoặc quân thì em mới có thể chiến thắng được về bộ môn chơi sóc đĩa bịp này nhưng mà ngày hôm nay tôi lại giới thiệu đến anh em một cái món đồ chơi mới cải tiến mới nhất về cái sóc đĩa bịp 5.0 này đến cho anh em và khi anh em đi chơi anh em sẽ không phải lùa một trong ba món đồ này nữa và anh em chỉ việc ấy cầm duy nhất cho tôi đó chính là cái máy cảm biến quân vị được làm trực tiếp trên cái mẫu điện thoại một hai hôm này và khi đi chơi anh em sẽ đúc trong người và dùng bây giờ sẽ dùng trực tiếp trên máy và cái trọng lượng của máy 1280 thì bằng luôn mới cái máy cảm biến 12 cảm biến quân vị này kể cả khi người ta cầm vào hay là người ta ấy, sờ vào người ta chỉ tưởng là một cái điện thoại hết pin mà người ta không thể biết được đây đó chính là một cái máy đánh sóc bịa sóc đĩa bịp anh em nhé cái máy này khi anh em đi chơi này đúc trong người túi quần túi áo không cần làm cái không cần sóc cái không cần biết là anh em đã chơi về đồ bao giờ chưa hay là anh em chưa va chạm về đồ bao giờ thì anh em cầm lên máy này tôi khẳng định với anh em là chắc chắn chỉ một trăm phần trăm là anh em là người thắng cuộc chứ không bao giờ là người thua cuộc nữa anh em nhá chắc chắn khẳng định cầm vào sòng sới bạc qua mắt tất cả những con bạc rào cáo vào sới lớn sới nhỏ vét sạch tiền mang về mua nhà mua cửa anh em nhá về khi đi chơi thì lưu với anh em cái máy này thì nó đã đúc trong người rồi còn đây đó chính là cái đồ cải tiến mới nhất tôi muốn giới thiệu với anh em đó chính là cái nước cảm biến quân vị không màu không mùi không vị này khi anh em đi chơi anh em sẽ chấm nhẹ lên nước lên đầu ngón tay của mình và cái tác dụng khi anh em mỗi lần chấm nó sẽ lên đến 6 đến 7 tiếng anh em nhá anh em chấm nhẹ vào đầu ngón tay và anh em bôi lên bốn mặt quân bốn trắng hoặc là bốn đen là anh em có thể chơi chiến thắng được thôi anh em nhá và lưu ý anh em khi anh em bôi anh em không được lây lan sang các mặt vị khác khỏi máy cảm biến của anh em sẽ bị rung loạn và rung xuyên đi và lưu ý với anh em là anh em sẽ khi bôi chờ trong vòng 10 giây khi nước đã ngấm vào đấy, thẩm thấu vào quân vị là anh em có thể thử qua tất cả những loại như là anh em đấy, thử nam châm này soi đèn và lát này ngậm này hay là anh em xé ôn vị ra không thể nào có tăng tích gì trong ấy, cái món đồ này anh em nhé bởi vì tất cả đều là xanh chín chỉ duy nhất đó chính là cái nước này đã được ngấm vào quân này em có thể chiến thắng 100% anh em nhé ngay bây giờ tôi sẽ ngậm tôi sẽ chấm lên đầu ngón tay này và đấy, tôi sẽ bôi lên tứ trắng anh em nhé tôi lên bôi lên bốn mặt trắng để cho anh em có thể cảm nhận được và tôi thử cho anh em thực tế luôn trên màn hình nhỏ để anh em có thể biết được món đồ này cập nhật về và anh em chơi anh em nhé đây anh em này và lưu với anh em là khi anh em bôi xong em sẽ lau tay đi cho tôi để anh em sẽ không khi anh em cầm vào quần sẽ không bao giờ bị lây lan sang các cái mặt khác anh em nhé đây này lưu với anh em Đấy, máy cảm biến thì em sẽ chơi bằng pin con thỏ này pin con thỏ thì chơi được trong vòng 6 đến 7 tiếng hết pin đi vệ sinh vào thay pin lại tiếp tục chơi và trên đầu nó sẽ có một công tắc em gạt sang phải là bật ở video này tôi để lên chiếc đĩa này cho em cùng nghe cùng cảm nhận cùng tôi còn khi anh em đi chơi đúc trong người anh em nhá và máy cảm biến thì em biết được khoảng cách đánh của nó cứ từ một mét rưỡi quay đầu là em có thể chơi được em nhé lưu ý là bắt buộc là quân vị phải thấp hơn máy nó mới báo dung khi em sóc xong đặt xuống sau một giây báo dung trực tiếp trên máy cảm biến với bảng vị dung là nẻ dung một sấp hai dung hai và tứ tử là dung em nhé ngay bây giờ tôi thử cho anh em này thứ nhất là tôi thử làm châm anh em nhá làm châm về quân vị này hoàn toàn là không hút bát đĩa xanh chín một trăm phần trăm cồn vị xanh chín một trăm phần trăm anh em nhé này tiếp theo là tôi soi đèn flash anh em này soi đèn flash thì toàn cũng là không tang luôn anh em nhá đây đó không tang 100% đây anh em này Đấy, xanh chín hoàn toàn đây anh em nhá đó anh em có thể tin tưởng được tuyệt đối vào món đồ này để khi anh em đi chơi anh em nhá thì ngay bây giờ tôi sóc thử cho anh em vài ba tiếng bạc để em có thể cảm nhận được cái độ dung cảm nhận được về món đồ này để anh em có thể cập nhật mang về anh em đi chơi và anh em chiến thắng gỡ gạt lại những gì mình đã mất trong cái thời gian đi chơi vừa qua anh em nhá thì anh em có thể biết được anh em có thể bôi được nên tất cả những quân vị quân thuốc quân bài quân tú quân đóm quân nào anh em có thể bôi được bất kể là cái đồ chơi sóc địa nào quân vị nào bôi được lên hết anh em nhé ngay bây giờ tôi sóc thử luôn cho anh em này anh em mới sóc xong đấy sóc xong đặt xuống xong một giây máy sẽ báo anh em nhé máy báo cho anh em dùng một nhịp thì dùng một nhịp trong bát trong đĩa nó là nẻ rồi anh em này mở luôn nẻ anh em này mở luôn nẻ ba đen anh em nhá đó cực kỳ là chuẩn xác tôi sóc tiếp này anh em này chỉ cần sau một giây là biết được về chẵn về lẻ anh em nhé máy vẫn báo dung một thì dung một không cần biết trong bát là ba đen ba trắng anh em cứ đánh vào lẻ thôi đánh thẳng 100 triệu vào lẻ anh em này mở bát này anh em này lẻ 100 phần trăm lẻ luôn anh em này Đấy, trong khuôn trong vị máy báo ok hết anh em nhá về ba trắng anh em này tiếp tục sóc này anh em này máy báo cho tôi là rung hai nhịp rung hai nhịp anh em nghe được nhịp rung rất là rõ ràng rành mạch không hề có nhịp rung suýt này em nhá rung rất là đều luôn anh em này hai nhịp chắc chắn nó là sấp đôi anh em này mở bát sấp đôi luôn đánh thẳng một tỷ và sấp đôi mở bát anh em này sấp đôi anh em nhá sấp đôi anh em này đồ này đánh rất là ok chuẩn xác 100% anh em này tôi tiếp tục với sóc này máy báo cho tôi đó chính là rung một nhịp một nhịp nó là lẻ rồi anh em này đánh vào lẻ luôn anh em này mở bát lẻ luôn anh em nhá lẻ anh em này ba trắng đây anh em này tôi kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối cùng nha anh em nhá Máy vẫn báo dung một thì dung một vẫn là lẻ rồi anh em này. Tôi lại đánh vào lẻ luôn anh em nhá. Kể anh em xê dịch bát đĩa này, máy cũng không bao giờ báo dung lần thứ hai trừ khi anh em phải đặt lên và anh em đặt xuống để chắc chắn khẳng định này máy báo dung một anh em nhá thì dung một là lẻ luôn anh em này mở lẻ luôn anh em này có tất cả những gì trong đây đánh thẳng vào mặt lẻ luôn anh em này mở bát lẻ anh em nhá lẻ anh em này còn riêng về mặt tứ tử anh em đấy, đặt tứ tử hoàn toàn là không bao giờ dung anh em nhá đấy. riêng về mặt sắp đôi em đánh thẳng vào mặt vị được còn mặt lẻ mặt chắn thì em đánh tứ tử hoặc là ba đen ba trắng anh em nhá đặt xuống này tứ tử không bao dung đấy có tất cả những gì trong tay đánh vào mặt chắn anh em này đánh chẵn luôn anh em nhá mở bát này chẵn này anh em này ok và anh em cảm thấy rất là ok về món đồ này anh em nhé khi em chơi xong lưu ý với anh em này em sẽ tắt công tắc đi để em có thể bảo quản được món đồ anh em tốt hơn trong những cuộc chiến tiếp theo thì em nào cần tư vấn về đồ hay là cần liên hệ mua hàng thì em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đã đặt ở trên góc màn hình hoặc là em có thể kết bạn zalo cho tôi gửi chụp hình qua cho tôi tôi sẽ đặt làm và tôi ship code toàn quốc cho tất cả anh em để anh em có thể về mang về anh em chơi và chiến thắng em nhé còn cửa hàng tôi sẽ có hai địa chỉ địa chỉ nhất là ngã tư sở hà nội địa chỉ thứ hai là bến xe xe miền Đông Sài Gòn anh em nào gần cơ sở gần trực tiếp cửa hàng tôi qua cửa hàng thử hàng test hàng cứ như video em đấy còn không như video em ra về cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và lắng nghe video của tôi Công ty cầu bịp xin chào tất cả anh em Nay tôi lại quay trở lại đây để giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ chơi bịp mới nhất hiện nay anh em có thể biết được trước đây anh em đã từng chơi qua về cái đồ đánh cảm ứng sóc đĩa rồi thì ấy, đánh cảm ứng thì với cái độ chuẩn xác của nó rất là cao lên đến 90 95 phần trăm về cái những món cảm ứng khi anh em đi chơi và anh em biết được cái độ đẳng cấp của những cái mẫu đánh cảm ứng là như thế nào rồi ở trước đây có những dòng như là ống 1 ống 4 ống truyền ống xanh những mẫu ống 1 ống 4 thì anh em đã chơi qua anh em có thể biết là nó là một trong những mẫu rất là xa xưa ở ờ, trong cái thời của bộ môn sóc đĩa bịp với công nghệ đánh sóc đĩa anh em nhé và những cái loại đấy thì nhịp rung của nó rất là dườm giá phức tạp cũng như là dây dựa nhì nhằng anh em biết được nhịp rung của nó năm 10, 15, 20, 25 với những cái nhịp rung đấy thì nó rung trong vòng 4 đến 5 giây thì mới rung xong thì trong khi đó đấy, bát đi anh em cũng đã được mở ra rồi thì anh em không thể nào mở đánh được đấy những về bộ đồ chơi đó trừ khi những tiếng nào anh em đánh đấy cứ 10 tiếng quay đầu về thì em mới có thể phát huy được tác dụng của cái món đồ đó anh em nhé hay là đấy cái mẫu ống xanh ống tròn S304 thì anh em biết được đấy, anh em nào chơi thì bắt buộc chắc chắn là phải cảm nhận được tốt về đồ thì em mới có thể chơi được hai mẫu đồ đấy đó bởi vì hai mẫu đó chính là dung cảm nhận dung nhanh dung chậm rất là khó chơi anh em nhé thì ngày hôm nay với cải tiến công nghệ 4.0 tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là một món đồ cảm ứng mới nhất hiện đại nhất trong cái năm 2019 này đến cho tất cả những anh em nào đang thua tha đang xa bờ muốn gỡ gạt hay muốn lấy lại những gì mình đã mất thì anh em hãy xem cái video này để tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái món đồ này anh em có thể cập nhật về và anh em có thể làm một cái giải pháp chiến thắng ở bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhé hôm nay giới thiệu đến anh em đó chính là cái máy cảm ứng T10 máy cảm ứng T10 này thì thứ nhất là nó sẽ cải tiến về rất là nhiều nhịp thứ hai nó sẽ không còn dây dựa nhì nhằng nữa đây là cái dạng nguyên thủy của nó anh em nhé đây dạng nguyên thủy của nó và đi chơi anh em sẽ có một cái loại mót khiển mót khiển này thì anh em khi nào anh em chơi thì anh em chỉ việc bấm là nó sẽ rung trực tiếp trên cái con rung trên cái máy của chúng ta và không chơi thì anh em không bấm thì nó sẽ không báo rung loại này thì rung rất là nhanh trong vòng 2 giây thì nó đã phát tác ra ấy cái nhịp rung cho chúng ta để chúng ta có thể biết là mặt này về gì về gì đánh cái này cảm ứng thì anh em luôn luôn đánh được thẳng vào cái mặt vị của nó anh em nhá anh em nào thích chơi mặt vị thì anh em để sắm đồ cảm ứng này về anh em chơi anh em nhé cũng như là tôi có thể làm trực tiếp trên ở đây đó chính là mẫu điện thoại 1250 này nó sẽ không dây dựa nhì nhăng đây là một trong những công nghệ sóc đĩa đẳng cấp nhất hiện nay anh em nhé đây này anh em này Đấy, rất là nhỏ gọn làm trực tiếp trên máy dùng trực tiếp trên máy anh em nhé loại này thì anh em chơi chơi bằng sạc pin Đấy, 5 đến 6 tiếng anh em sạc pin xong rồi đi chơi Đấy, cái anh lạc lào dài quá thì anh em nữa anh em nghỉ và anh em lại tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo của anh em nhé đây anh em này rất là nhỏ gọn và dễ chơi anh em này anh em đúc trong người anh em với khoảng cách đánh của nó cứ từ một mét quay đầu là em có thể chơi được cái đồ cảm ứng này anh em nhá cảm ứng anh em đi chơi anh em biết rồi bắt buộc là quân vị thấp hơn máy là thứ nhất thứ hai là bát đĩa phải úp vào thì nó mới có thể cảm ứng được Đấy, vào bát đĩa cho anh em để nó có thể có lên đến cái độ chuẩn xác mới cao cấp nhất anh em nhá thì ngay bây giờ Đấy, không dài dòng nữa tôi sẽ giới thiệu đến anh em cũng như là test hàng trực tiếp cho anh em về cái cách sử dụng cách chơi của cái máy cảm ứng T10 này anh em nhé đây trên đầu nó sẽ một công tắc anh em gạt sang phải là bật và ở video này tôi sẽ để lên chiếc bát này cho anh em cùng nghe cùng cảm nhận cùng tôi về cái món đồ này còn khi anh em đi chơi anh em đúc trong người đúc túi quần túi áo cũng có thể chiến thắng được hay anh em đứng ở trên thả tiền xuống vẫn có thể chơi được về món đồ này anh em nhé không cần sóc cái không cần làm cái cứ chỉ cần đúc máy trong người và lùa bộ quân vị không tang này vào là anh em chiến thắng 100% anh em nhé đây Đấy, với cái bảng bị rung của nó tôi sẽ nói qua thứ nhất là tứ trắng là rung 1 đến 2 nhịp ba trắng là 3 đến 4 nhịp sấp đôi là 6 đến 7 nhịp và ba đen là 8 đến 9 nhịp cuối cùng là tứ đen là 10 11 12 nhịp anh em nhé dung bây giờ thì dung rất là gọn nhẹ chỉ lên đến 2 4 6 8 10 nhịp thôi là anh em có thể chiến thắng tuyệt đối rồi anh em nhé đây ngay bây giờ tôi thử cho cho anh em vài ba tiếng bạc để anh em biết được về cái món đồ này anh em nhé lưu ý với anh em khi anh em sóc xong anh em đặt xuống nó sẽ không bao giờ tự động báo dung chỉ khi anh em bấm khiển thì nó mới có thể báo dung được thôi anh em nhé đây, này, ngay bây giờ này tôi sóc luôn trực tiếp cho anh em anh em nhé cứ sóc xong anh em đặt xuống sau một giây không thì anh em sẽ bấm khiển này anh em này bấm khiển nhá máy báo cho tôi rung 6 nhịp thì rung 6 nhịp anh em có thể biết được cái mặt này nó chắc chắn về mặt sấp đôi anh em nhá 6 hoặc 7 nhịp là sấp đôi anh em này mở luôn sấp đôi anh em nhá mở này sấp đôi này anh em này Đấy, cực kỳ là chuẩn xác luôn anh em nhá tôi sóc tiếp này anh em lại bấm khiển tiếp này máy vẫn báo cho anh em là rung 6 nhịp thì rung 6 nhịp lại là sấp đôi em nhé tôi đánh thẳng vào mặt vị sấp đôi 20 triệu này mở bát thôi anh em này vẫn là sấp đôi anh em này sóc tiếp anh em nhá đồ này là một trong những đồ đánh ok nhất hiện nay rồi anh em nhé máy vẫn báo cho anh em đó chính là rung 6 nhịp và anh em nghe được cái nhịp rung của nó thứ nhất là rất là rõ ràng và rành mạch nhịp nào ra nhịp đấy thì anh em thể nghe được cảm nhận được rất là dễ dàng anh em nhé máy báo rung 6 nhịp 6 nhịp thì gấp đôi tiếng sấp đôi rất là dài anh em đánh thẳng vào mặt vị sấp đôi 100 triệu luôn rồi này mở bát luôn anh em này sấp đôi anh em này tôi sóc tiếp anh em nhé sóc xong anh em cứ đặt xuống bấm khỉa này máy báo rung 9 nhịp 9 nhịp thì nó là ba đen anh em này đánh vào lẻ anh em này mở luôn anh em nhá ba đen anh em này Đấy, tôi sóc kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối cùng của anh em nhá bấm khiển này sóc xuống anh em bấm khiển này khi nào bấm thì máy mới báo rung anh em nhé máy báo cho tôi lên đến nhịp rung thứ 11 anh em nhé rung 11 thì nó là tứ đen anh em này tôi có thể đánh thẳng vào mặt vị tứ đen 1 tỷ anh em này anh em nào thằng nào mở tiếng bạc này chỉ có mất tất bán nhà bán cửa đưa cho anh em để anh em đi tiêu đi chơi anh em nhá mở luôn anh em này tứ đen này tứ đen anh em nhá này cực kỳ là chuẩn xác về món đồ này anh em nhá tôi đặt thử tứ trắng cho anh em này để anh em có thể biết tất cả những cái bảng vị nhịp rung của nó anh em nhá tứ trắng tôi đặt xuống rồi tôi bấm khiển là ok anh em nhá anh em nghe được cái tiếng tứ trắng thì bao giờ nó cũng dài hơn những cái tiếng khác để anh em có thể biết được Đấy, khi anh em đã đánh quen được về cảm ứng T10 này thì anh em chỉ cần nghe được nhịp rung không cần đến nhịp này anh em có thể chơi được anh em nhá hay là cái tiếng ba trắng này anh em này ba trắng anh em cứ đặt xuống này bấm khiển này đó dùng ba nhịp rất là dễ dàng và nghe anh em nhé nhịp rung thì rất là dễ dàng để anh em có thể nghe được và cảm nhận được về cái nhịp rung của nó ba trắng nó sẽ rung ba hoặc bốn nhịp anh em nhé <clears throat> đây anh em này và khi anh em chơi xong và lưu ý với anh em là anh em sẽ tắt cái công tắc đi cho tôi để em có thể bảo quản được cái món đồ của anh em trong những cuộc chiến tiếp theo anh em nhé và vâng, vừa rồi tôi giới thiệu đến anh em đó chính là cái máy cảm ứng T10 thì máy cảm ứng T10 này anh em nào có nhu cầu cần được ấy, tư vấn về đồ hay là cần được tư vấn mua hàng anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại tôi đã đặt ở trên góc màn hình hay là anh em chụp ảnh gửi qua Zalo cho tôi để tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng cũng như là anh em có thể đến được trực tiếp cửa hàng của tôi thử hàng test hàng